wow trời ơi là trời sao anh cảm thấy thế nào anh xin lỗi xin chào bạn dạ, hôm nay là nhân viên bị mấy nhân viên rất rồi đó bạn nó vô nó mở phòng xong hơi má ơi nhiệt độ 50 độ trời ơi nó kêu tôi xong hơi 10 phút nãy giờ mới 7 phút rồi à. thật sự thì nói chung là 10 phút chơi cũng được nhưng mà có một cái nó hơi ngứa mà nó, nó hơi ngứa rồi ơi má ơi xong hơi mà thiếu gái nó khó chịu thì chứ trời ơi thật sự không thấy tôi xong hơi gái xong hơi chung anh quen nè em dạ hả à, mà nói chung phòng summer này rất là tuyệt vời nhiệt độ nó có sốc các bạn nhiệt độ nó không có sốc không đuổi khách quá nhiệt độ nó dai dẳng nó làm trời ơi má ơi mồ hôi nó ra như đây nè mấy em hơi trời ơi nói chung là thử thách tập game xong rồi cho mình chơi mình xong hơi cái tay hol đó là thực phẩm nhân gian này nha Trời sướng quá không anh? Mày sướng mà thiếu cái gì đó cuộc đời mấy em đúng không? Bánh mì phải có ba tê là không mà phải nó máu dê trong người mấy em Trời ơi, tôi đâu nãy tôi gãi mình, tôi ước gì con nhỏ kia gãy Trời ơi, trời ơi cảm giác à. nó ép nước ra nó phê nó thử tấp thử thấp các bạn chịu được bao nhiêu phút bạn như nguyễn 7 phút mà bữa sau con gái là 10 phút nha ừ. À, mà để động lực có gái thì mà phải xe đi video like video đi à, Duy Nguyễn gù gái xong rồi Duy Nguyễn à, đạp vô cái phòng à, phòng này Rồi Duy Nguyễn à, đạp vô cái phòng phòng này Để quảng cáo phòng này để cho các bạn biết được cái cách mà chúng ta sử dụng xông hơi sau buổi tập nó như thế nào bây giờ tiện đây chia sẻ ví dụ bây giờ duy tập xong duy xông hơi xong đúng không thì bắt buộc không được tắm liền bắt buộc không được tắm liền với cụ bị sốc nhiệt hay sao anh lỗ chân lông đang mở chà bá luôn nè má sốc nhiệt thì cũng lần phần thôi nhưng mà lỗ chân lông nó mở quá mày nước vô cảm chết sao ba ba đúng không xong hơi xong không được tắm liền các bạn phải tắm xong sạch sẽ rồi các bạn đi xong hơi à. các bạn đi xong hơi xong mà lấy khăn mà quấn mà lau sạch bắp gì gì đó qua phòng để thay đồ đi về nhưng mà muốn thay đồ đi về phải nghỉ khoảng chừng 15 phút vậy trong thời gian nó làm gì uống sấp cho làm gì tính hết rồi ba nha uống súp còn nếu mà bạn chơi theo kiểu mà tay tán gốc á như duy vậy nè à, tập xong giờ giày à, xong rồi xong hơi xong luôn giờ về sau tắm đúng không xuống dưới chém gió uống uống uống bot rồi cao uống à, quay protein uống lean body uống true fit uống uống uống tất cả những thứ bbt nó bán đó mà rồi sau đó mình làm cái vlog thằng nghèo cái khổ câu view đồ đúng không rồi xong lúc đó mình ăn rồi xong mình tắm mình đi về à đâu sorry sai điểm này nữa tắm xong mới ăn cuộc đời là tắm xong mới ăn còn nếu mà lỡ á mình dòng đời đưa đẩy thì mình không làm được thì kệ mẹ nó đi ừ, ăn xong tắm được <laughs> nhưng mà cái vấn đề xông hơi nó quan trọng xông hơi xong không tắm mấy anh cha nội đi massage mà kiến thức yếu là bị đào nó đạp liền nó vô anh ơi anh tắm đi anh xong anh xông hơi không có dạy vậy nó không dạy vậy em dạ. nó sẽ dạy rằng anh đi xông hơi cho khỏe đi ra đem tắm cho sạch sạch đây chi để làm gì đúng không nhưng mà cái đó là cái mà nó không đúng bậy học nha các bạn nên các bạn xông hơi trong thanh online thì mấy em bt phải nắm được kiến thức này và tụi em PT cũng nên trải nghiệm phòng xong hơi chứ phải tụi em tập PT không tụi em biết dịch vụ đúng không mình trải nghiệm mình đi lắc mà nãy mày chơi tao 50 ờ, độ thấy sốc nha độ xong hơi 40 độ thấy nặng nặng rồi đó mày chơi tao 50 độ luôn bắt không ngồi 10 phút 10 phút buồn thôi chứ gì chịu nổi dư sức nhưng mà nó buồn tật anh qua tay muốn chân muốn mỏ quen rồi vọng nó đi gu có điện thoại gì nọ hiểu chưa dạ, hiểu nhưng rồi. mà bữa sau đi anh kiếm đào nào ông gù dẫn vô đây đạp phát một ra 10 phút 15 phút luôn anh mày thích thì 15 phút luôn nhưng mà 10 phút 15 phút phải chỉnh nhiệt độ khác 5, 50 xong rồi super set drop set tu nhiệt độ nữa thành 45 40 ok đó xem chúc bạn có một kỳ nghỉ lockdown thành công nhưng mà tôi tôi không vui vẻ thế nào cả với các bạn hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài